Ờ, cho câu hỏi là sự thật mà các bạn tụ một nên biết là gì? um, nếu mà bạn uh, đang có một cái vấn đề hoang mang thắc mắc về một cái vấn đề đó mà các bạn nghĩ là uh, mình trăn trở về nó và không biết là cái câu chuyện này đi tới đâu thì các bạn hay nghe tụ bài này bây giờ mình rút ba lá trước đi ha mình có win pentacle hậu su tiếp theo là the star và tấm gậy mình thấy cái điều mà các bạn đang nghĩ tới cái điều mà các bạn đang tập trung nhất đó chính là cái cuộc sống của các bạn tập thân lâu ngày uhm, mẹ ế lâu á mẹ quá lứa rồi đó ấy <laughs> không không không biết những bạn tụ một nào ở đây á có cái cái trạng thái là à, nghe cái câu nói như thế này à, là trời à, bây giờ bao nhiêu tuổi rồi mà sao vẫn còn ế vậy à, sao mà vẫn à, nói chung là vẫn không có người yêu ấy cái tủ này á mình thấy một cái năng lượng như thế nha có nghĩa là không biết là các bạn là nam hay là nữ nhưng mà chỉ cần bạn xem cho bài này thì mình ờ, mình có một cái cảm giác là các bạn đã ế rất là lâu rồi các bạn trong trạng thái độc thân rất là lâu rồi và các bạn nhận được cái sự hối thúc từ rất nhiều người và uh, thậm chí là có nhiều người tội nghiệp cho bạn tội nghiệp cho bạn là à, trời ơi sao ế vậy rồi uh, nhìn cũng đâu có tệ đâu nhìn cũng nói điều kiện cũng uh, ok la lắm mà tại sao mà không không không có người yêu thì <laughs> mà thấy cái trong cái trạng thái của Win ờ, Hậu Su á mọi người thì đây là một người phụ nữ có tiền có quyền à, thật sự nếu mà nói là xinh đẹp quá thì cũng xinh đẹp quá đâu nhưng mà đây thấy là một người rất là chỉnh chu á kiểu uh, giống như là một người phụ nữ có um, địa vị có tiền tiền bạc à, khi mà mình tự tin về chính bản thân mình thì um, đây là cái trạng thái của hậu sâu ha và đi kèm với the star nữa thì mình thấy là xung quanh các bạn hình như có rất là nhiều người lo lắng cho các bạn và để tâm về cái vấn đề các bạn đang trong cái mối một mối quan hệ không nhưng mà mình thấy là các bạn trong trạng thái tận hưởng như điều này hơn có nghĩa là uh, thật ra thì cái việc mà có hay không uh, không để ý đến ai đó hay không thì nó cũng nói chung là không phải trong cái vấn đề của các bạn giống như là mình nghĩ cái lý do mà các bạn nghe được cái tụ bài này dựa trên là hấp dẫn á là do giống như là các bạn thì đang, rất là enjoy cái môn mình là các bạn vẫn rất là thích cái sự độc thân của mình các bạn không có nhu cầu um, kiểu như là bạn không có tìm ai và các bạn cũng không quan tâm là ai thích mình hay không nhưng mà tại vì xung quanh á nó cứ dồn dập hỏi bạn là ôi sao mày vậy ngon vậy mà mày không có bồ vậy ờ ủa tao thấy mày có điều kiện tốt mà đâu có bị gì đâu mà sao không có bồ vậy rồi nói chung là ba mẹ các bạn hối thúc các bạn nè rồi bạn bè các bạn hỏi các bạn nè kiểu như thấy lâu quá không ai để ý rồi mà lên móc lên mưa quá cái là bắt đầu sốt ruột lo lắng cho bạn á mà bạn thì mình thấy là uh, rất là tỉnh như ruồi Ờ, kiểu không có quan tâm sự đời cho lắm nhưng mà uh, mình thấy là các bạn đang đang rất là bèo dạt mây trôi á nhưng mà mọi người xung quanh đang rất là sốt ruột các bạn ha và cái cái năng lượng của cái tụ bài này là mình thấy là cái điều mà có một cái sự thật bạn nên biết đó là các bạn ế <laughs> các bạn độc thân lâu rồi và các bạn cảm thấy thoải mái và vui vẻ cái điều đó tại vì bạn thấy là mình một mình mình ở rất là tự do rất là độc lập the star đây là cung bảo bình à, ờ, cung bảo bình thường là có những cái suy nghĩ nó rất là khác với người thường cho nên nó là các bạn không có xu hướng để chạy theo đám đông giống như là các bạn không có sốt ruột vì đó nhưng mà chẳng qua là xung quanh mọi người xung quanh họ tác động lên bạn quá nhiều giống như là họ luôn hỏi bạn về tại sao bạn không có người yêu không có cái vấn đề để các các các kiểu các kiểu nhưng mà mình thấy các bạn vẫn đang độc thân vui tính và các bạn thích đi một mình uh, cái lá tám cậy ở trong cái uh, cái trải này á trong cái lần ở trên này á thì mình thấy là các bạn là một người rất là tự do ưa bay nhảy thích đi đây đi đó lắm và hình như là các bạn đã ế lâu và các bạn kiểu như không có muốn mang ai theo để kiểu như mình không vừa ý mình thì mình cũng cũng không không vui mà ừ, mang theo thì sợ phiền á mọi người kiểu vậy các bạn nghĩ nếu mà đến mà trong một cái trạng thái tốt thì welcome còn còn nếu mà không tốt thì thôi khỏi khỏi khỏi khỏi cần cũng được không sao hết là cái lực hấp dẫn đang đưa điều gì đến chỗ bạn nha lúc thêm nè chúng ta có bay quen ờ giữa chỗ nó là bạn cứ vui vẻ yêu đời đi vẫn cứ năng động vẫn cứ uh, um, vẫn cứ tự do đi không sao hết uh, ờ, các bạn là chính các bạn trời nè sáo gậy nữa <laughs> mình thấy là kiểu kiểu là ờ, bây giờ là ai mà tin nói là nguyệt lão mình xe duyên nè sớm xưa đó mà mọi người bây giờ cái người mà gọi là sao ta cái người mà xe duyên chính là <laughs> ông thần tài cái tổ một này các bạn có thể tin vào cái câu đấy đây đây hai đứa tiệc đây Trời ơi, các bạn nghĩ là bạn chơi chưa đã Mình đi quen làm gì, quen ai chi nữa Trời ơi, mình đang sướng muốn chết Tự nhiên đeo gông vào cổ làm gì à, Nói chung là tụ một mình thấy làm Là không vui tính, khỏe khoắn, vui vẻ đó, Vui vẻ, vui vẻ nha không không không không không có quá lo về cái vấn đề của mình nói chung là bạn cứ giữ cái trạng thái đó đi tại vì um, uh, bất kỳ ai mà các bạn gặp hoặc là bất kỳ những cái chuyện gì xảy ra trong cuộc sống nó đều có lý do của nó hết và nếu mà bạn thích cái sự độc thân của mình thì các bạn cứ độc thân đi không có vấn đề gì hết um, uh, mình có một câu như thế này á là thà thà làm không gặp uh, mà mình vui vẻ còn đỡ hơn mình gặp thứ gì đâu không nó vừa mất thời gian mà nó còn làm cho mình rối tung cuộc sống đang dùng một bộ bài khác đã xem uh, có một cái thông điệp gì trong tương lai gần cho các bạn tụ tụ tụ một nha tại vì cái đó thì là vẫn xem chủ yếu là những về những cái chuyện rất là chi tiết à, hôm trước thì mình cũng có lên video là nửa năm sau các bạn sẽ như thế nào thì các bạn nếu mà tò mò thì các bạn có thể mò lại cái video đấy đó à, bây giờ mình sẽ xem cái câu chuyện xảy ra kế tiếp à, xào lần này cũng rớt lại cho mọi người chị em dress nè tự tin xinh đẹp khải hoàng trời ơi, tụ này á mình thấy là các bạn tự lo cho các bạn tốt lắm các bạn không không kiểu giống như là bạn là một người mình thấy là một người khá là cầu toàn á người ta có thể đánh giá các bạn là một người khó tính và ờ, kiểu giống như là tại vì cái cái trọng canh mới được đúng rồi tao đang ở một mình tao sướng muốn chết thì tự nhiên rước quạ vào thân làm gì đúng không không có lý do gì mà các bạn tự đem họa vào người cho mình thấy tụ tụ một này là vắng mọi chợ vẫn đông như thường kiểu như là em xin em đứng một mình vẫn xin <laughs> rồi tiếp theo chúng ta có lá xích siêu sao trời ơi nữa đây mọi người mọi người vui vẻ lắm luôn á mình thấy các bạn ở trong trạng thái rất là tự tin và uh, kiểu như là em đẹp em có quyền uh, bạn là nam hay nữ thì nữa thì bạn vẫn là cái ước mơ của người khác uh, thay vì những người xung quanh thân thiết chứ các bạn á nói các bạn là à, sao không có bộ những người yêu đi bị lo lắng cho các bạn thì những cái người mà các bạn có thể là giống như họ quan sát và nhìn các bạn từ xa thì họ trong một cái trạng thái rất là ngưỡng mộ các bạn tại vì bạn giống như là wow uh, người nổi tiếng người um, có sức ảnh hưởng <laughs> người mà người ta rất là ngưỡng mộ mọi người đó thì không có lý do gì mà tụi này thôi tụi này cứ vui vẻ vui vẻ thôi mình sẽ không nói đến chuyện tương lai nhưng mà mình thấy là các bạn sẽ duy trì cái việc mà độc thân này khá là lâu um, cái lá đề em rác ở đây á thì mình thấy là nếu mà các bạn quen ai đó thì các bạn cũng chỉ muốn xác định về một cái tương lai lâu dài các bạn sẽ um, chăm sóc và ở bên cạnh người đó giống như là một mối quan hệ gia đình á chứ không bạn không có nhu cầu quen chơi cho vui à mình thấy cái độ tuổi của những cái bạn tuổi uh, ờ, tụi một này chắc cũng cũng lớn rồi đó cũng đã đến lúc mà gọi là muốn nghĩ chuyện trăm năm rồi đó nhưng mà thôi uh, mình cưới mà mình cưới là mình phải lựa người chất lượng chứ quen thì có thể quen bậy được nhưng mà cưới không thể cưới bậy được rồi ha ok lá cuối cùng nha chúng ta có là semen đó chính là lá đờ cái lá này có nghĩa là lá không um, tự nhiên mình quên tiêu tên nó là gì ta cái gì mà nhà hiền triết quên rồi cái lá này là phần đó mọi người là bậc diễn giải là người truyền dẫn ờ, thì các bạn thấy hình ảnh ở đây là cái con um, chim đại bàng hả ờ, <laughs> thì là một một cái con mà gọi là nó nó giống là chú tại bầu trời nha mọi người thì các bạn nói chung đó mình thấy các bạn không không thiếu không thiếu người để quen nhưng mà các bạn thà là các bạn ở một mình vui vẻ xinh xắn đẹp đẽ chứ là nói chung là mình vẫn nói như khẳng định ngay từ đầu á là các bạn không kiểu như là người ta có thích các bạn á bạn không quan tâm miễn là hợp có duyên thì mà bạn mới mới mới mới đi đến và những cái người mà các bạn muốn cam kết á không có các bạn không muốn nói chuyện nhiều với ai các bạn không muốn dành thời gian cho những cái người mà không cần thiết cho nên nếu mà các bạn nào mà tụ một như cái trả bài này các bạn sẽ chỉ dành thời gian mình đã nói là về phía chủ quan luôn nha là các bạn chỉ muốn dành thời gian cho cái người mà các bạn nghĩ là bạn cùng họ đi lâu dài được ở bên cạnh họ bạn vui vẻ bạn vẫn tự tin độc lập và có một cái mối quan hệ gọi là lâu dài như là kết hôn chứ các bạn không có muốn là quen ai hết còn nếu mà bạn nào mà uh, đang quen một người nào đấy uh, các bạn đang trong một mối quan hệ thì cái người đó sẽ là cái người mà căng lông đầu bạc ờ đúng rồi các bạn là một cái người uh, <laughs> tự nhiên dẫn của mình kỳ hả nói chung là các bạn sẽ cùng cùng cái người đó đi một cái quãng hành trình dài hay hay người ta gọi là bạn đời á mọi người à, còn nếu mà bạn nào mà đang crush đang đang tương tư một ai đó à, thì mình thấy cái tụ bài này không có dành cho các bạn lắm nhưng mình có thể hiểu năm nay như thế này có nghĩa như là các bạn xác định cái mục tiêu của các bạn ngay từ đầu có nghĩa như là nếu là không là nó thì không là ai hết ở mình vậy cho khỏe thà là mình chọn cái người mình chọn chứ không không nếu mà mình không ở bên người đó là mình sẽ không chơi với ai hết mình quay xe mình sẽ ra đảo hết à, đó mà các bạn gửi này là ấn nút biến đó rồi tụ một uh, rất là khỏe khoắn tự tin độc lập ha à, cho nên là nếu mà bạn là tụ một mà nghe tới đây mà thấy giống như những gì mình nói hoặc là các bạn thấy có một cái gì đó nó nó liên kết các bạn có thể để lại comment ở bên dưới mình sẽ đọc và khả tí đây là tụ hai mọi người sẽ hỏi về cái vấn đề mà các bạn tụ hai cần nghe là gì à, tại vì mình đâu biết các bạn đang nghĩ cái vấn đề gì đâu ta có lá số 23 The Aru không biết đọc đúng không Thì cái bộ bài này nó cũng khá là lạ mọi người Đây là một cái bộ tarot, nó không có theo cái chuẩn bình thường Nó sẽ um, kiểu như là nó nhiều lá hơn cái bộ tarot bình thường à, Đây là cái lá ẩn chính nha, lá số 23 à, ờ, Mình cũng chưa rút được cái lá này trong bất kỳ tụ bài nào hết Chúng có lá đế Để mình nói thì mình sẽ không dịch sát theo cái nghĩa của cái lá bài này cho lắm Vì mình nói nó sẽ hơi trừu tượng và không hơi khó hiểu Tại vì cái cái cái um, cái khả năng nghiệp dư của mình nó có hạn cho nên nếu bạn nào mà đang ờ, gọi là sao nếu mà bạn ờ, có cái bộ bài này mà bạn vô tình xem video này mà mình nói bậy thì các bạn hãy bỏ qua cho mình đi nha thì đây là một cái lá nói về ý tưởng sự ghi chép ý tưởng dạo gần đây là mình thấy cuộc sống của bạn nó có rất là nhiều những cái việc mà các bạn nghĩ là tự nhiên nó nảy ra trong đầu mình một cách gọi là kiểu như bạn nhảy số liên tục đó mọi người à, các bạn đi trên đường các bạn thấy một cái cây đẹp quá các bạn cũng muốn vẽ nó lại hoặc là các bạn đi ngang một cái cô gái đẹp hoặc là bạn đi ngang một anh chàng đẹp trai là tự nhiên các bạn nghĩ đây là một câu chuyện ngôn tình và các bạn bắt buộc là đặt bút viết viết ở đây có thể viết theo nhiều nghĩa cầm viết lên ghi vào giấy là viết còn không thì sẽ nốt là trong cái cuốn sổ hoặc là những cái bát điện tử à, giống như là trong trong máy điện thoại thì nó sẽ có những cái ghi chú mọi người thì mình sẽ ghi lại à, nói chung là bạn sẽ có rất nhiều những cái việc mà các bạn cần phải ghi chép lại và cái lá bài này nó cũng cho mình thêm một điều đó chính là bạn có thể gặp được những cái điều gì đó những cái thông điệp nào đó mà các bạn giữ lại trong đầu của mình um, kiểu các bạn phải kiểu như là nó hay quá mình phải mình phải nót vào trong cái vấn đề đấy rồi tiếp theo thì mình có một gậy uh, một gậy là một cái lá rất là tự do và sau đó là lá đét thì mình nghĩ là hình như hình như nha cái này là mình liên tưởng thôi các bạn đang có một cái dự định gì đó giống như, như kiểu như là bạn đang làm một cái gì đó mà các bạn sao trời mình cái này không biết diễn tả như nào chẳng hạn như là bây giờ các bạn đang đi học trường ờ, công bình thường trường Việt Nam bình thường thì các bạn phải chuyển sang một cái môi trường mới mà cái môi trường này nó các bạn biết là nó sẽ tốt hơn nhưng mà nó cũng sẽ đồng thời là một cái gì đó thử thách các bạn nhiều hơn ờ, chẳng hạn như là các bạn đang giống như mình nói là bạn đang học trường công các bạn chuyển qua học trường quốc tế vậy đó thì hiểu nôm na là các bạn cái cái mục đích cái mục tiêu mà chuyển mình này nè nó sẽ mang lại rất là nhiều những cái điều tốt lành cho các bạn nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó mọi người um, đây là cái tổng quan mà mình thấy nha thôi bây giờ muốn tại luôn nói luôn à, mình thấy thêm ba lá mình nói nhưng mình thấy cái cái cái cái cái cái cái tụ bài thứ hai này là mình thấy bạn đang có một cái ấp ủ gì đấy các bạn đang có một cái ý tưởng gì đó mà các bạn đã kiểu giống như là bạn bạn đã nghĩ từ trước đến giờ nhưng mà bạn không làm nhưng mà bây giờ bạn làm nè bây giờ bạn bắt đầu lên kế hoạch bắt bắt đầu các bạn có cái ý tưởng cho nó cứ như là bạn quan sát đủ rồi và đến lúc mà bạn thực thi gì đó ờ, cái lá ờ, một gậy ở đây cho mình thấy cái sự quyết tâm ờ, mình thấy là hình là bạn quyết định thay đổi mình hoàn toàn bước sẵn sang một căn mới luôn ok tiếp theo chúng ta có uh, cái này là ông uh, ờ, u cấp ừ. Được thâu à Đây đúng một sự chuyển mình nè mọi người Chúng ta có 7 xu ờ, Mình thấy là Hình như là bạn đã sống trong cái vùng an toàn quá lâu Và đã đến lúc bắt buộc các bạn phải ra khỏi cái tàu lâu đài của mình um, Thường uh, Mình sẽ nói là cái vấn đề ở trên cái lá ở, ở ru này giống như mình đã nói với mọi người là Các bạn sẽ phải nhảy số rất là nhiều Các bạn sẽ phải học hỏi rất nhiều Phải ghi ghi chép rất nhiều và uh, liên kết lại nguyên cái trả bài thì mình nghĩ là nếu các bạn đang có một cái ý tưởng gì đó mà nó mang cái tính đột phá thì mình nghĩ đã đến lúc không phải nếu mà các bạn chưa học đủ thì cũng phải đã đến lúc các bạn bắt buộc phải nghĩ rồi chẳng hạn như là các bạn nghĩ là mình quá chán thằng sếp của mình rồi bây giờ là mình không có chơi với nó nữa mình nghĩ đi mình nghĩ làm mình biết thì sau này là mình sẽ không có lương đó nhưng mà mình cứ nghĩ đi mình bạn có một cái sự thôi thúc ngay từ ở trong tấm hồn của mình để mà làm một cái điều gì đó hoặc là các bạn đang trong một mối quan hệ nào đó uh, chẳng hạn như là các bạn quen yêu đương nơi công sở chẳng hạn mình nghĩ vậy uh, các bạn mình lấy ví dụ thôi nha uh, các bạn đang đang đang đang yêu đương nơi công sở và các bạn nghĩ là mình sẽ cùng người yêu của mình làm chung cái công việc đó hoặc là học chung cái trường đó tính cuối đời nhưng mà sẽ sẽ phải có một cái tác nhân gì đó bắt buộc mãnh liệt và nó buộc là các bạn phải thay đổi cái tư duy đó ngay lập tức nhưng mà mình thấy là các bạn đã có cái điều này ngay từ đầu rồi kiểu giống như là đã nhen nhóm lâu rồi chứ không phải mới đây tại vì mình thấy khi mà có một gậy ở trên này nè thì mình thấy là các bạn đã quyết tâm lâu rồi giống như là các bạn bạn cứ chần chừ các bạn nghĩ là sau này trời nếu mà mình rời khỏi đây thì mình sẽ như thế nào mình đổi việc thì mình sẽ phải bắt đầu lại từ đầu để có rất là nhiều những cái thứ nó gọi là là còn nỗi sợ nó làm cho các bạn bị trùng chân nó làm giống như là cái mỏ nêu nó nó nêu nó gọi là nó níu chân các bạn lại cho nên là các bạn để sợ rất là lâu nhưng mà mình thấy là cái cảm xúc của các bạn đủ lớn tư duy của các bạn đã đủ già dặn để các bạn có thể quyết định được cái điều này và cái tư duy đó nó tạo nên cái tiếng hết là đã thờ thâu rồi này nè tạo nên cho các bạn sự quyết tâm là các bạn nghĩ là các bạn ước ở đó hoài thì thì sẽ không ổn uh, mình nói một cái câu chuyện điển hình như thế này nha ví dụ như là các bạn làm cho một cái công ty hiện tại nha các bạn đang làm cho một cái công ty rất là tốt và uh, ai cũng nói là ô mày sướng quá mày được làm cái công ty đó tốt các kiểu các kiểu như vậy và uh, ai cũng khen bạn hết uh, ai cũng khen là bạn có một cái cái chỗ ổn định và bao nhiêu người ước mơ vô đó không được còn còn bạn á thì bạn nằm trong đó các bạn nghĩ là mình được người ta khen cũng hay nhỉ? ờ, tới tháng mình lãnh lương cũng hai ba chục triệu rồi mà đi du lịch này kia fancy sang chảnh là mua Gucci mua Rolex đeo rồi cái kiểu thì cũng cũng cũng cũng ngon đấy nhưng mà sao mình cũng vui ra mình dát mấy thứ đó lên người nhưng mình không vui nhưng mà mình giờ mình nghĩ thì tiền đâu mình xài rồi bây giờ đang sung sướng vậy nghĩ xong rồi ừ, có ổn ta mình có đủ đủ đủ sức để cấm chịu với rủi ro không à, bạn cân nhắc lên nhiều nhưng mà mình thấy là trong lòng của các bạn có một cái động lực thôi thúc là kêu các bạn nghỉ việc tại vì các bạn hiểu không cái gì á mà nó em đềm quá nó kéo dài hoài thì nó chán lắm ờ, cái gì cũng bị bảo hòa hết và buộc là đến lúc nào đó các bạn phải thay thách ừ, gọi là bắt buộc thách thức và thay đổi bản thân của mình và đây là đột ngột như mọi người mình thấy là đột ngột luôn á mình thấy tính chất đột ngột luôn á nhưng mà mình thấy khi mà bạn thay đổi cái này á bạn mặc dù phải bắt đầu lại từ đầu nhưng mà mình thấy các bạn có một cái vốn kinh nghiệm có một cái cái sự uh, một cái cái cái um, gọi là như ta một cái vốn kiến thức sẵn rồi chẳng hạn như là nếu bạn nào mà uh, ví dụ như trong trường hợp nãy mình nói là bạn chuyển từ trường công sang trường quốc tế thì mình nghĩ là các bạn cũng đã có một cái vốn kiến thức về tiếng Anh chẳng hạn hoặc là, là lúc trước đó giờ là các bạn cũng thích ngôn ngữ các bạn cũng có thể nói được không có thể là không quá giỏi hoặc là các bạn có thể uh, giao tiếp được cơ bản đọc hiểu sơ sơ uh, coi như là mình cũng cũng đã giống như là bạn đã có cái thích thú ngay từ đầu còn nếu mà bạn nào mà đang đi làm công ăn lương thì bây giờ là mạo hiểm đi ra ngoài mở quán và mình thấy là các bạn có cái cái, cái, cái kiểu giống như là các bạn có một cái cái sự phù hợp với cái chuyện chuyển mình mới ở đây mình thấy một cái chiều hướng nó chuyển sang đáp ứng và vừa về cảm xúc lẫn về cái uh, như sao ta ý là miễn như bây giờ bạn đang làm cái công môi trường đó nhưng mà bạn thấy không có vui á thì sau này các bạn có thể là các bạn sẽ được sống như chính bản thân bạn các bạn sẽ tự do hơn về cái cách nghĩ của mình các bạn thích làm gì các bạn làm cái đó uh, nó sẽ phù hợp với các bạn hơn nhưng mà kiểu như cũng sẽ đánh đổi một cái gì đó chứ có thể là lương của bạn không ngay từ đầu nhưng mà đây là nỗi sợ thôi nha mình không biết là các bạn rơi khỏi cái tà tháp đó các bạn có có hạnh phúc có vui vẻ hay không có thể là bạn rớt trúng một cái đám mây thì không nói nhưng mà nếu mà các bạn rớt xuống một cái đám đổ nát thì cũng sukana nhưng mà mình nghĩ là buộc buộc các bạn phải dăng ra khỏi cái cái vùng an toàn của mình để các bạn thách thức được và kiểm chứng được là cái vốn kiến thức của mình tới đâu nhưng mà các bạn an tâm đi mình thấy các bạn là một người khá là chăm chỉ các bạn có cái sự uh, trách nhiệm cho nên là đừng quá lo uh, nếu lúc trước mình sống tốt thì sau này mình cũng sẽ sống tốt uh, cứ nghĩ như vậy là được đó rồi bây giờ mình sẽ rút um, ba lá dự đoán gần cho những bạn tụ ba nha là nãy giờ mình cái tụ hai này nó nó nó nó thiên về công việc công việc và về tư duy nhìn nhận ừ. đây gần cho những bạn tụ hai ta có một gậy nè mọi người tiếp tục có một gậy nữa các bạn quyết tâm lắm mình thấy là các bạn các bạn đừng quá lo về việc sau này mình sẽ túng thiếu như thế nào <laughs> thì con người mà cũng phải có lúc lên lúc xuống cho nên là thay vì cứ nghĩ mãi được rủi ro thì các bạn có thể nghĩ là à sau này mình sẽ sướng lắm <laughs> mình sẽ này mình được tự do mình được mình được biết nhiều hơn à, về mỗi hành trình thì là mỗi trải nghiệm à, mặc dù những lúc mà buồn buồn như vậy thì nó sẽ hơi tay tua một chút <laughs> rồi tiếp theo à, chúng ta có true feeder chúng ta có hai kiếm ha à, mình thấy là sẽ có một cái khoảng thời gian các bạn sẽ hơi mong lung á các bạn sẽ hơi hối tiếc à, ví dụ như các bạn giống như là các bạn chọn cái cái hướng đi cho mình là các bạn chọn rồi khỏi chọn kết thúc rồi thì mình thấy là khoảng cái là khoảng thời gian sau đó khoảng một tuần hai tuần hoặc một tháng gì đó các bạn sẽ suy nghĩ rất là nhiều các bạn sẽ hơi tiếc các bạn sẽ hơi sợ tại vì giống như là một đứa trẻ mới tập đi á đi chưa vẫn bị đá ra khỏi nhà cái thành ra là bị té bị đau bị thất vọng uh, bắt đầu nuối tiếc về quá khứ nhưng mà không bạn ơi các bạn có một cái một cái lời cổ vũ là hãy bước tiếp đi hãy đi tiếp đi đừng sợ ừ. ừ. có thể là bạn sẽ thất nghiệp một khoảng thời gian đó à, mình thấy vậy thất nghiệp hoặc là gặp trục trặc về giấy tờ hoặc là như thế nào đó à, nhưng mà không sao cái gì cũng còn đường lui hết cái lá for feeder này nè các bạn sẽ được nghỉ ngơi à, các bạn hãy tận hưởng cái thời gian đó để nghỉ ngơi và đừng quá tập trung vào cái vấn đề đó mình ờ, mình không có đọc sách nha mọi người nhưng mà mình có nghe được một cái câu rất là hay của nếu ờ, bạn nào theo đạo Phật á thì các bạn có thể nghe được đó là uh, ví dụ như các bạn mong cầu một cái điều gì đó quá để xảy ra thì hay gì các bạn cứ tập trung vào cái điều đó thì các bạn có thể lơ nó đi thì ngay cái lúc mà các bạn lơ nó đi bạn nghĩ là mình hết hy vọng rồi thì cái cái gọi là cái phép uh, ờ, ta gọi cái sự cái gọi là sự thần thần kỳ nó sẽ xảy ra như lúc đó um, um, <laughs> nói chung là các bạn có thể nghe không thì nghe nói chung là câu chuyện của mình chia sẻ nó có liên quan đến các bạn hay không thì uh, các bạn có thể suy nghĩ nhưng mà chuyện phải nói là công việc á mình thấy là các bạn tụ hai có một cái cái cái môi trường hiện tại rất là tốt và thậm chí có rất là nhiều những cái thứ nó nếu chân các bạn lại chẳng hạn như là mối quan hệ là bạn bè các bạn rồi người yêu hoặc ba mẹ hoặc là những người xung quanh luôn nghĩ là ôi tốt vậy mà sao nghĩ tự nhiên đang đang ngon mà tự nhiên nghỉ chơi vô kỳ vậy đó nói chung là có rất là nhiều thứ nó sẽ tác động đến những bạn tụ hai nhưng mà các bạn có một cái tín hiệu là hãy rời đi đi mặc dù sau đó nó sẽ rất là su na nhưng mà không sao mình su để mình biết là à, sau này mình phải né những cái su nó ra như thế nào rồi những bạn tụ hai mà thấy liên kết thì các bạn hãy để lại comment ở bên dưới nha mình sẽ đọc và thả tim từ cổ vũ cho các bạn đây là tụ bài của những bạn tụ số 3 lá để xem cái vấn đề mà các bạn tụ bài cần nghe là gì hả à, các bạn đang hoang mang là phải hả cân nhiều quá mình có thể là giảm cân được không à, mình có thể giảm cân không <laughs> hoặc là như là hẳn là mình nghèo quá à, có cách nào mình sẽ trúng được số có hoặc không cái đó là ta đó không giải được cho mọi người và người nghiệp viên như mình cũng không giải được luôn cho nên nếu mà các bạn đang tò mò về vấn đề đó các bạn có thể chọn video khác <laughs> đó mai kiến và Night Watch Tụ này là cái tụ mà đập lên một cái là thấy yêu đương nghe và luôn á mọi người uhm, Tụ ba là mình mình thấy hai cái câu, câu chuyện thế này song song như thế này là tụ ba đang muốn kết hôn nhưng mà cái người kia lại không muốn kết hôn với bạn ghê không nghe tới đây là thấy mùi hút súng quá ha yeah, thất vọng lắm mà à, thường được ba kiếm với mà cũng cho mình cảm giác rất là tuyệt vọng mà nó không có nhiều như 10 kiếm nhưng mà nó kiểu như mình bị tổn thương bị ờ, bị phản bội bị lừa dối mọi người ờ, mình thấy đây là như là các bạn đã chuẩn bị cho cái điều này rất là lâu rồi các bạn là The Emirates nè tại giống như là các bạn đã học cách để sống cái này uh, mình sẽ à, chăm lo cho nửa kia của mình như thế nào rồi mình sẽ uh, làm vợ làm chồng hay làm sao các bạn đã chuẩn bị hết rồi ngôi nhà mình trẻ kiểu mong mong may may thì các bạn đã chuẩn bị tinh thần hết rồi nhưng mà uh, các bạn cũng mở lời và bật đèn xanh cho cái nửa kia của mình là à, à đã đến lúc rồi đó đã đến trúng chín mùi rồi đào chín anh hái mà em đi để lâu nó thúi á <laughs> thì thì mình thấy là các bạn đã bật đèn xanh rất là nhiều lần à, nói thẳng cũng có nói ờ, nói nói gọi là nói vòng vo cũng có nhưng mà như là đối phương của các bạn họ họ hay bày ra những cái uh, kiểu như là mình thấy là họ hay viện cớ à, lúc thì họ nói là bây giờ anh đang lo sự nghiệp à, lúc này anh à, tâm lý anh không được ổn lắm hay là vân vân may may các bạn à, có cái cái cái xu hướng như thế không kiểu không hợp tác với các bạn lắm hay thối thác à, còn cái trường hợp thứ hai như mình đã nói với mọi người là cái vấn đề của các bạn đây là các bạn bị sao ta các bạn bị đá <laughs> <laughs> thì nó nó cũng giống như cái chuyện mà các bạn à, muốn kết hôn với một người nào đó đúng không nhưng mà người ta cứ lưỡng lự nhưng mà cái cái trường hợp thứ hai này mình nói rõ ràng luôn là bị đá các bạn đang trong một mối quan hệ thì bạn bị đá bạn đá ngay lúc mà các bạn kiểu như là à, các bạn luôn nghĩ là à mình mình tốt mà mình đâu có làm gì sai đâu mình ủa mình cũng vẫn trao chuốt hình thể của mình bình thường mình vẫn cư xử thì mỹ nít na mình vẫn đối tốt với tự nhiên nó quay ngang nó đá mình à, tự nhiên nó quay ngang nó đập mình nhát đó là nói chung là mình thấy cái tụ ba này uh, có một cái cảm xúc nó rất là uh, ủa vụ gì vậy alo tôi bị sai vậy tự nhiên tôi đang tốt mà nó tự nhiên lại như vậy thì nhưng mà tổng quan á, vẫn chung là về chuyện tình cảm ha rồi hỏi tiếp nha ui tụ ba này uh, căng đét luôn á tụ này là giống như là chuẩn bị tinh thần uh, cho những ngôi một cho một ngôi nhà và những đứa trẻ rồi à, nhưng mà tự nhiên cái uh, bị uh, bị sbow ngay lúc đó bị uh, xích ngay lúc đó lúc này mình cũng không biết diễn tả ra luôn à, tội này gọi là kiểu là thất vọng lắm rồi ờ, nè the moon nè mọi người nè hoang mang buồn thương luôn ờ, kiểu uh, quay lại trách cứ bản thân mình ủa thì mình đâu làm gì sai đâu ta mình yêu anh ấy mà à, mình yêu em ấy mà ngày nào mình cũng mua trà sữa cho em ấy uống hết rồi um, uh, mình mình cũng mua túi hiệu cho em mà tự nhiên sao em em em nghỉ chơi với mình ta không hiểu luôn đó nên tự nhiên vậy á sáu xu à, mình thấy là các bạn biện bạch cho đối phương rất là nhiều nha ừ. các bạn à, là một người rất là tốt mình thấy là bạn yêu là bạn cho đi với tinh thần của The Empress là cung cự giải thì mình thấy nếu mà cái tính nữ của các bạn là bạn rất là giỏi chăm sóc quan tâm đối phương bạn nấu ăn ngon nè bạn dịu dàng nè bạn cư xử tốt nè thậm chí là bạn có ngoại hình nữa ờ, nhưng mà cái người này hình như họ không có tình cảm với các bạn hoặc là họ đang đang đang có thể là đang có một người người khác nhưng mà thôi mình sẽ không hỏi vấn đề đó nhưng mà mình thấy là cái người này bạn bạn đã cho người này rất nhiều cơ hội và giống như kiểu như là các bạn vì các bạn yêu họ cho nên là các bạn rất hay viện cớ bạn hay hay ờ, bày ra một cái ờ uh, anh ấy bận có thể là anh ấy có những cái stress của công việc của mình um, hoặc là uh, uh, có thể anh ấy chưa đủ tiền để cưới mình hoặc là giống như anh ấy tự ái một vấn đề gì đó các bạn sẽ luôn đổ lỗi cho bản thân của mình hỏi cái vấn đề là à mình đã làm cái gì mà khiến cho cái người kia uh, tự nhiên uh, khó xử và uh, cái kiểu cái kiểu vậy đó mình mới thấy là bạn bạn lúc nào của bạn cũng suy nghĩ cho người ta luôn á um, <laughs> này là yếu hết mình chúng ta sẽ có hai xu um, mình thấy là các bạn yêu người này nha mình không biết là các bạn ờ, tụi bay có đang trong một mối quan hệ hoặc là các bạn đang cờ rớt hoặc là bạn đang ren zone hay như nào nãy chỉ có bạn có liên kết với những gì mà mình nói không thì các bạn vẫn đang cố tìm cho mình một cái lý do ở bên cạnh cái người mà mình yêu um, cho dù cái người đó uh, ăn uh, ăn smart da sau lưng bạn hoặc là người đó uh, kiểu như là chán bạn rồi uh, không muốn ở bên bạn bạn nữa thì bạn vẫn vẫn gọi là một gì tình yêu cho nên là thứ tha và bỏ qua vô điều kiện nhưng các bạn biết không cái cán cân cái cán cân của bạn nó bị lệch hẳn sang một bên luôn các bạn thấy cái lá hai xu này không uh, bình thường cái lá hai xu là lá cân bằng nhưng mà mình thấy cái cô gái này bị kiểu như hai cầm hai đồng tiền mà nó không cân xứng nữa kiểu cảm giác ở đây mình đang cảm giác là một người bỏ công sức quá nhiều còn người kia thì um, người kia thì rất là lãnh đạm ha à, mà mình thấy là bạn khi kiểu mình nói mà đáng đáng thương thì mình nói nghe nó hơi tội nghiệp cho dù là các bạn bị đá hoặc là các bạn um, uh, nghĩ đến cái chuyện kết hôn mà đi lâu dài cái đối tượng đó thì mình thấy là cái người đó họ sẽ không muốn ở bên bạn lâu đâu họ nếu mà họ họ vẫn trong cái trạng thái là không từ chối mà cũng không cũng không um, có thẳng thắn về cái vấn đề mà cưới khinh đó thì mình thấy là các bạn sẽ vẫn ở trong cái cái cái gọi là cái mê cung của mình là nhóm không suy nghĩ rất là nhiều mà các bạn không có suy nghĩ tại sao cái người đó như vậy nha mà các bạn cứ suy nghĩ là tại sao mình đã làm cái gì mà người kia như vậy không à các bạn tự trách cứ bản thân của mình có một cái gì nó nó không có đúng lắm ở đây ha ờ, ờ nó hơi dạy dột nó <laughs> mình thấy đây là gì con gì con thiếu thân lao về tình yêu ờ à, đúng rồi à, đó bây giờ mình trước mắt mình hỏi vậy đi ha bây giờ mình ờ, xem cái người kia các bạn đi tại vì cái tụ này là nó có liên quan đến um, chuyện tình cảm cho nên mình sẽ hỏi là cái người kia của bạn có cái vấn đề gì không họ đang giấu bạn điều gì tại mình thấy cái gì nó không rõ ràng đây bộ này đi ha để coi người kia có đang giấu giếm nào à lắp liếm gì ra lưng bạn không đó cũng nha bạn cũng vậy ừ đẹp quá. uhm. à, mình có một tin tốt và một tin xấu các bạn muốn nghe tin nào <laughs> à, à, à không mình có hai tin xấu lắm tin xấu là các bạn phải nghe cả hai ừ rồi à, mình sẽ nói tin xấu đi ha à, mình nói tin tốt đi nói tin tốt trước thì à, họ tin xấu để các bạn buồn luôn sau video này à, cái tin xấu á cái tin tốt á là cái người này họ hoàn toàn không có không có người thứ ba hoặc là không đang đang không có tư tưởng với cái người nào hết nói chung là mình thấy cái người này họ họ nói chung là họ họ không hướng về bạn nhưng mà họ cũng không có hướng về ai hết ừ, nhưng mà tính xấu là như này họ thấy bị bị si kết ở cạnh bạn họ không muốn kết hôn hoặc là họ không muốn ở bên cạnh bạn nữa chỉ đơn thuần là tại vì họ họ chán rồi ờ, nói thẳng ngay như vậy đi không phải là bạn không tốt uh, họ suy nghĩ về cái vấn đề mà nếu vì họ đá bạn hoặc là họ gọi là họ không họ có ậm ừ là do họ cũng suy nghĩ rất là nhiều bạn rất tốt bạn không có gì để chê hết ở bên cạnh bạn thì vui nhiều hơn là là là không vui nhưng mà tại vì cái cảm xúc của mọi người nghe nó hơi vô trách nhiệm ha nhưng mà à, mình cũng không trách cứ được như là tới lúc đó là mình hết yêu mình thôi mà thấy họ cũng dặn mặt bản thân của mình rất là nhiều nha ở đây chúng ta có lá năm xu nè họ ước là họ đầu tư vào bạn nhiều hơn nhưng mà tại vì họ thấy là không biết tại sao mà mình cứ phải tìm cách để né các bạn đi và họ chọn cái lá cuối cùng là the worst ở đây chúng ta có The Star nè The Star là niềm hy vọng à, Cái lá bài này nó cũng cho mình cảm giác như là Họ nói bạn rất tốt Bạn xứng đáng có nhiều tình yêu Bạn xứng đáng với nhiều điều tốt hơn à, Còn họ thì Chưa sẵn sàng cho điều này lắm Cho nên họ chọn kết thúc cái vấn đề cho các bạn tại vì họ họ nghĩ với bạn họ nghĩ rất là nhiều luôn bạn thấy cái hình mình ảnh mê cung nè họ nói là tại sao mình không thể nào toàn tâm toàn ý để mà ở bên cạnh bạn nhưng mà chính bản thân họ biết rõ là họ không còn tình cảm với các bạn nữa cho nên là các bạn tụ tụ ba <laughs> oh my god mình biết là tự nhiên tự nhiên tự nhiên đang yêu ta mà ta đang tốt vậy mà tự nhiên bỏ ta thì quê lắm nhưng mà các bạn hãy hãy kiểu như thế này hiểu là không yêu nữa thì không miễn cưỡng không ép ổn nhau ha nhưng mà khó lắm mọi người tại vì mình còn yêu mà mình còn mình còn lụy lắm ừ nhưng mà cái đây là cái suy nghĩ của người kia thì ở trước mắt thì cũng biết là người ta không có uh, <laughs> kiểu như là không có muốn uh, tiếp tục với các bạn nhưng mà mình thấy là họ cũng sẽ không quen bắt đầu một mối quan hệ với ai đâu tại vì ở đây chúng ta có lá bốn gậy nữa các bạn thấy bốn gậy là cái lá mà gọi là enjoy những cái cuộc tiệc tùng đó. có thể là họ sẽ đi đâu đó với bạn bè của họ và dành thời gian cho những cái mối quan hệ khác ngoài bạn chứ không phải là họ cấm sừng bạn nha không phải là họ họ, họ có người khác nhưng mà nếu mà có người khác trong những trường đó thì mình cũng bó tay luôn tại vì ở đây là tụi bài chung mà có thể là bạn bạn bạn biết là họ có người khác nhưng mà mình thấy là ở đây vẫn là có một cái trạng thái uh, bao biện lấp liếm cho đối phương uh ừ -huh mình biết là bây giờ khuyên ừ, về tình yêu là các bạn không nghe đâu có thể khuyên là thôi người ta không yêu mình nữa thì thôi à, mình chấp nhận cuộc tình dĩ dẳng thôi bạn muốn nghe thì nghe không nghe thì thôi à, có thể tắt video cũng được mình cũng không có miễn cưỡng lắm tại vì thường yêu ai rồi à, nó bụ hú lắm mọi người dạ. đó moon nè trời ơi là the moon nữa các bạn sẽ kiểu sao ta <laughs> ở trong một cái bồng lẫn lẫn quẩn khá là lâu nhà tâm trạng của bạn các bạn thấy con cú là hình ảnh đại diện cho ban đêm đúng không thì lúc này tâm trạng của bạn cũng giống như một đàn đêm mờ mịt vậy đó khi mà các bạn đợi xa họ các bạn sẽ uh, cảm thấy uh, trống vắng lạnh lẽo cô đơn uh-huh. các bạn sẽ bị ảo ảnh và tư tưởng mình kia rất là nhiều các bạn thậm chí là các bạn tự tạo ra áp lực cho bản thân là tại vì mình đã làm gì đó không tốt cho nên là uh, ờ, ảnh mới bỏ đi uh, cô ấy mới bỏ đi nhưng mà thôi đừng tự thôi tự tự dằn vặt bản thân mình nữa bạn không làm gì sai hết trơn á chúng ta có bu kiếm bu kiếm ra nữa nè mọi người hồi nãy là kỵ sĩ kiếm bây giờ là bu kiếm ừ. có những chuyện á là chúng ta không phải là tại vì ai sai hay ai đúng <laughs> có con những <laughs> mình <laughs> không biết nữa trời tới đây là hết cạn lời luôn không biết nên nói gì luôn à, chúng ta nên để lý trí của mình lên ừ mình chỉ thể nói vậy thôi đợi cuối cùng nguyên chúng ta sẽ coi nè wow cho những bạn tụi ba mà nghe tới đây á thì nếu các bạn để cho cái ông vu kiếm này đi á có nghĩa là các bạn để cho cái người yêu mà hết yêu bạn rồi đó đá bạn thành công hoặc là uh, quay xe với các bạn đó thì ngay, ngay cái lúc mà gọi là các bạn nghĩ là trời ơi tôi bị người yêu tôi bỏ nè tôi tổn thương quá thì lúc đó xuất hiện một 111 à, anh chàng sẽ sẽ giải đáp cái tín hiệu SOS SOS của bạn á à, à, cái người này sẽ chạy vậy bạn à, không mình à, mình sẽ không coi kỹ quá nhưng mà mình thấy cái người này sẽ chạy về phía bạn và dùng lửa để sưởi ấm con tim của bạn tại vì cái nằm co là vu vu gậy vu gậy thì rất là nhiều lửa đúng không người này cũng sẽ rất là dứt khoát có thể họ sẽ đến họ mang rất nhiều năng lượng để để làm bớt cái sự lạnh giá trong đêm đông các bạn này à, cái người này cũng sẽ khá là vui vẻ và hài hước nữa nha họ giống như một làn gió mới để cho các bạn uh, sưởi ấm và cũng như là trấn tĩnh lên cái tinh thần của mình á. cho nên là nhiều khi á là các bạn uh, Sipa Chao ngay lúc đó thì kiểu như mới Sipa Chao lúc đó là lúc xa là khoảng tiếng sau là có người dẫn đi ăn buffet có người dẫn đi Đà Lạt ngắn hạn ví dụ vậy dẫn đi Vũng Tàu đó cái kiểu cái kiểu rồi đó à, đó quan trọng là tôi muốn không thôi chứ mình thấy là có một ờ, cái đối phương nấp lùm chờ bạn kia <laughs> tay để đến và thay thế cái vị trí của cái ông vô kiếm này à, đúng như thôi mình biết nha à, còn nếu mà bạn nào đã tưởng tượng ra về cái sự hiện diện có cái cái ông vu, vu gậy này ở đây á là bạch dương nhân lại sư tử thì các bạn tự hiểu ha à, ở đây mình có thể hiểu theo một nghĩa năm nay như thế này có nghĩa là một bạn có một người bạn á cái người này sẽ đòi lại công bằng nha các bạn à, các bạn cứ an tâm đi các bạn sẽ không cô đơn đâu à, thường thì à, cách để quên nhất một người là có một người khác <laughs> cho nên là những bạn tụ tụ ba thì mình thấy là uh, ngay lúc các bạn xu nhất thì cơ hội sẽ xuất hiện rồi là uh, cảm ơn các bạn đã nghe chạy bài của mình tới đây và nếu các bạn có những cái ý tưởng gì mới hoặc là khó ở khi mà nghe mình trả bài thì các bạn có thể để lại comment bên, bên dưới mình sẽ đọc và thả tim còn bây giờ thì mình sẽ đóng máy và edit video để đăng lên cho mọi người đi bye bye